Hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình Ursi TV và mình là Ursi Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến một nơi cực kỳ thú vị đi ăn dâu tây nhá Vì vào tháng 1, tháng 2 và nhất là cái tập tháng 2 này là tập dâu tây cực kỳ ngon Cái mùa dâu tây ngon nhất các bạn thì à, khoảng dâu nơi vườn dâu tây thì họ ai mở vào tầm tháng 12 đến tháng 5 thì tầm tháng 2 sẽ là cái tháng đỉnh điểm dâu tây ngon nhất và hôm nay thì mình sẽ dẫn hướng dẫn các bạn các bước để đi ăn dâu tây tại vườn Nhật Bản nhé không phải ăn dâu tây cứ đơn giản là đến ăn được đâu mà chúng ta phải cần có những bước cực kỳ quan trọng và bây giờ thì mình đang ở trên một cây cầu rất là đẹp và chúng ta sẽ chuẩn bị xuống tới vườn dâu tây một nơi cực kỳ thích thú đối với những ai mà thích ăn dâu tây thì wow quá tuyệt vời nào mình cùng đi nào 皆さんあのいちごですね手前の方白の前の方は少ないんですみんな近いから先食べるんですねさらにあの午後ですよ午後は皆さん上がバーっと食べちゃうので下が真っ赤のいちごが多いんです、そういうことですので下見た方が大きいサイズがあります、あのいちごの花言葉の中に幸せの家族の意味がありますのでそれで蜂が受粉してるんで蜂はこの黄色の色好きなんですよで蜂来るけど 花粉が黄色だから来ることなので23秒待ってれば OK 大丈夫ですそれで下見てください下見るともう家族みたいにこれが親のいちご親子供いちごですよ <laughs> あ本当本当にそれで子供いちご隠れてるから探しにくいですねで上だけ見てお客さんみんなこの半分だけ赤いでしょこれは3日後に甘くなりますなので真っ赤になっていちごを探しに行くので一緒に歩きますねはい一緒に行きます Có được bạt không? Có được bạt không? Đi đi đi đi. Đi đi đi. Sao mà không bạc bạc bạc. Chạy nó. Đánh đi. Đi. あの上はですねちょっと半分だけ赤いでしょ下は真っ赤なんですよ見えますか色、うんうん、ちょっとこっち見えますねあのあの、ね、こっち見て大きく見てください見えますかお姉さんに下が大きいでしょ上がちっちゃくて半分だけ赤いから大きめ下見てくださいでも下が甘くて美味しいっていうことですねでいちごは一口一個で食べた方が美味しいから軽く持ってて猫ちゃんがニャオーニャオーで これ見てください皆さんはこれ食べるんですよ大きいから味こっちが甘いんです上まで赤いでしょ後ろ白いんですねこっち全部赤いんですよこれ選んでくださいヘタ取ってヘタな部分から全部食べた方が甘いんですよ練乳下 こっち食べてあの練乳がこっち多分いちごの味がなくなっちゃうので練乳こっちつけて召し上がってくださいはいこれヘタは前に米箱があるんですね緑の方は緑に入れる場所があって練乳とコップは黄色の方に入れてください皆さん下本当に大きいサイズが多いからぜひ下まで真っ赤のいちごたくさん食べてくださいこっちとこっちからなんですのではいこれからスタートするのですみませんあら角度落としたはいこれあ買って帰りたいです買って い、あ、あの買っていくの？ないんです。すみません。はい。え、今日三十分、三十分間ですので、じゃあ今二分だから、あの三十分間ですね。三十二分まで、はい。二時二時二時半、二時三十二分まで召し上がってください。お願いします。はい。ご飯好，别东西别好好啊。 Thế cái hồ mình đấu vậy? Hồ mình đấu vậy? Đây, không lẽ đâu. Ở đây nhưng mình không chưa chưa chưa cầm hồ. Ôi có hai hồ luôn. Đấy, sữa đâu? Ấy đâu? Sữa đấy. Đấy, sữa nào còn súp để ngoài kia rồi. Chưa được mất 2 phút rồi. Chưa được. Được nửa tiếng rồi hả? Chờ cái thời gian chia để mất 2 phút rồi. <laughs> Chết tôi không xin ý. 2 phút là ăn được chục quả okay. rồi. Đây. Em ăn quả nọ. Ăn đâu? Ăn... sau đây là video clip hướng dẫn của mình các bước ăn dâu tây Như đầu mình đã nói thì các bước của họ thì mình đã trải qua một bước rất là quan trọng Đó là bước xếp hàng Mình cứ nghĩ là khi vào đây thì xếp hàng sẽ rất là <laughs> lâu nhưng mà may quá Không phải là may mà chứ mình đi muộn quá nhưng người ta đã cho vào luôn mà không phải xếp hàng Chúng ta đã bỏ đi qua một bước rồi Và bước tiếp theo là bước đăng ký ở tại quầy Rồi mà họ sẽ hướng dẫn cho chúng ta và cuối cùng là chúng ta sẽ bước vào phòng dâu để chúng ta thưởng thức vị dâu ở đây vì mỗi nơi có một loại dâu khác nhau và một cách chăm sóc riêng của họ chứ là mỗi nơi có một loại vị dâu ấy sẽ khác và theo mình biết thì ở đây họ có khoảng tầm 20 loại dâu ở Nhật Bản thì họ có 20 loại dâu khác nhau không chỉ là dâu cứ nghĩ dâu tây màu đỏ nhưng mà còn có cả loại dâu tây trắng nữa các bạn ạ cũng rất là lạ mình không biết là mình có thể có cơ hội được thưởng thức dâu tây trắng không nhưng mà hình như khu ba mình cũng không biết đến nơi đấy và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bước ăn dâu nhé bước dâu ăn dâu khổ đơn giản thôi cũng là cái trình tự của nó cả bước đầu tiên chính xác của vạt dâu chúng ta nên chọn những quả dâu nào mà nó không nên đỏ hết những quả dâu đỏ hết thì đôi khi nó lại nhẫu ấy tức là chọn những quả mà độ đỏ vừa vừa và trên cuốn còn tí màu trắng đấy ok bước tiếp theo thì chúng ta sẽ chấm chấm gì cũng được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 Hiện tại mình đang ngồi trong vườn dâu rồi Mà tầm này thì uh, khách người ta đi buổi sáng người ta ăn hết rồi Mình chỉ đến ăn đồ thừa <laughs> May quá hôm qua gọi điện trước nhưng hôm nay họ vẫn cho vào cái tầm này Không có khách vẫn cho vào Bây giờ chỉ đi mốt quả thôi Tuy nói móc quả nhưng mà thực sự là hắn còn rất là nhiều quả rất là to và đỏ mọng ăn cực kỳ ngọt luôn bạn ạ vào đây là ăn tempo thoải mái chỉ trong vòng 30 phút thì mình đóng tiền mất uh, à, 400 nghìn tầm 400 nghìn vào ăn 30 phút ăn xong thì ra hết chúng có rất là to à. nếu có nhiều loại dâu thì vào tầm này thì dâu nó đang uh, à, hát vào phần xa trắng chưa chín hết cái nhiều quả đến lắm ừ. có nhiều quả bây giờ đang rất là đỏ mọng luôn đấy để cũng xem khả năng mẫu cho các bạn xem lần, lần đầu lần đầu ăn dâu tây và chấm với sữa, sữa ông thọ đấy sữa ông thọ à, ở việt nam đúng không ạ rất là ngon nó ngọt uh. chị chỉnh lại thời gian này ăn cuối cho đã hết Cho đủ không? Lady and gentlemen, welcome to Vần Dâu Ui, ừ, ăn cực đã luôn ấy. Và dâu độ, có độ ngọt thanh của nó vừa phải, không đến nỗi quá ngọt và cái vị chua của Ai em am Uchi đây Yeah, hello <laughs> tôi không cần ăn đâu <laughs> Ông dự đoán xem vườn dâu ở đây tầm bao uh, mét vuông Đây tầm mấy chục luống nhỉ Vườn dâu đây không đến nỗi to lắm Nó cũng vừa vừa thôi chỉ khoảng tầm bao nhiêu luống nhỉ nếu tính là một già này là một luống thì ra ngoài cái đầu kia đếm cho dễ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gần 50 luống Ông đếm 20 ông chơi phát gần 50 luống luôn. 50 ở đây thôi nhân đôi đây. À đúng rồi. Vâng hiện tại thì mình cũng đếm mồm sơ sơ đây mình cũng đọc bừa tầm 50 muống các bạn nhé <laughs> ừ, Ở đây khoảng tầm 50 muống dâu mà dâu ở đây thì họ bán ngày nào cũng bán luôn Đây chim, đây chim, đây chim Rồi, siêng lên sóng khi mình vào trong vườn ấy thì họ sẽ bán cho mình loại nước chấm thì họ bán được sữa thọ thôi còn cái dòng sốt hay dòng muối ớt thì mình tự mang ở nhà đi nhưng cô nhận thì ăn dâu tây mà chấm sữa thoại ngon hơn là chấm với muối ớt cũng ngon lắm ấy món này hơi di chuyển chỗ khác cái chỗ này ăn hết rồi cái chỗ làm cho cô tí mấy cái đội khách kia đi toàn chụp ảnh không ăn uống thì mình ăn nhiều đây đây đoạn này <laughs> đều thì là một quả dâu nó không nói to nhưng mà nó có thể gọi là đỏ chát chẹt đỏ từ đầu đến đít luôn đối với những bạn nào thích ăn dâu tây sau khi học clip này chắc là sẽ thích cả nước miếng rồi đấy chúng ta biết rằng dâu tây là một loại hoa quả mà chứa rất nhiều vitamin C cực kỳ hữu dụng vitamin C của quả dâu thì nhiều hơn cả vitamin C của cam dưa hấu luôn ngoài nỗi dùng mình chứ mà, nhưng mà ốc áo phải ít lúc ạ Hết rồi đấy Hết rồi à? Nên có một tẹo Em xin tí nào Chết dở Ra dạ bằng súp nhưng mà chấm súp có tẹo Còn hồi toàn trứng sữa nhiều ấy Súp ăn nó không đúng vị Arigato <laughs> gozaimasu Dưới đi la liếm thêm được tí sữa để chấm <laughs> mấy quả dâu rồi sau thời gian chọn thì nói chung là từ sáng rồi thì họ ăn những quả to lắm rồi đấy còn giờ chỉ còn lại những cái quả tầm trung với quả bé bé vừa vừa rồi nhưng mà mình vẫn cứ vào đây đây là một quả khá là to nhìn một cười nhìn ra trông giống rất là giống cái kem nhé nỗi thế giả dụ như chúng ta có thể lấy đây là một gia đình nhà dâu từ dâu ông nội bà ngoại cho đến là dâu các con các cháu các chú các cô các gì giả sử quả này sẽ là quả bà ngoại này đây là quả ông nội này đấy còn dâu đây là dâu bố ông này nội này ông một cười đang giới thiệu các bạn ông đi vặt đây là quả dâu bố này nó vừa vừa to vừa như. đây là các người con cháu như này chưa đấy thì con cháu này chắc khoảng tầm dâu mít nó có nở nhanh nhỉ để con đời cháu ấy khoảng tầm ngày mai kia phát là nó lại trở thành ông nội bà ngoại rồi Đấy. à đây rồi đây đây đây và đây là hoa hoa phải nhìn giống như kiểu là hoa gọi là hoa xuyệt chi à nhưng mà rạch tẹt ra hoa thạch lợn nói rồi có túi rồi hết được rồi nhân dịp là các cô các chú quản lý không ở đây làm người ai làm thế à đây cái túi đựng đựng hồ hơn á cũng là điên là túi đựng dâu không người chúng ta chỉ có 30 phút đi đến 32 phút là xong mà hiện tại đồng hồ bây giờ đã là 14 phút rồi và vâng, các bạn em chưa chụp ảnh thế nào đây là chỉ nhớ các, các, các bạn chỉ còn 18 phút hoạt động thôi đấy, em chỉ nhớ em chưa được một cái ảnh nào đây là một quả dâu rất là dị nha 1, 2, 3, 4, 5 Người ta đây là đây kiểu vậy là quả dâu 5 cựa cổ năm mấy cựa phải ăn thôi Wow Ở đây Anh ơi Anh có một mình một trường ở đâu ấy Dốc tây là một quả chứa nhiều vitamin C giúp uh, chống lão hóa da Nên những chị em nào thích ăn dâu tây thì da cực kỳ đẹp ăn nhiều dâu tây thì cực kỳ Thế là đẹp đắt luôn. mỹ phẩm SK2. Ui, so mỹ phẩm thì soi làm gì? Nghe nói dạ. tây ăn nhiều trắng răng. Đấy, dâu tây ăn nhiều trắng răng những người răng không trắng cũng ăn dâu tây. Những kiến những kiến thức ở đâu ra? ăn mà. uầy kết quả dâu tây độ ngọt của nó ngọt thanh với một chút chua chua mà ăn với sữa ông thọ, sữa thơm ông thọ thế lại ngọt kiểu ngọt vị đậm nhờ ăn xong toàn thấy vị của xuống thọ này <laughs> cái này cái này phải ăn sữa xuống thọ mới mới, ngon ừ, chứ còn chấm súp thì đây giả dụ đây chấm cái súp chấm với một ít súp súp đây là súp chua cay dưới dạo dạo này súp ngọc yến cơ à? ngán quá à, chán à ừ. Giờ chị mua là một sen tiền đấy là chị về chị ngồi chị ăn cũng chưa chắc nó hết một sen mua ở siêu thị cơ. Đấy. Nói chung là vào đây chỉ để ngắm check in như vậy là có tí lạ lạ thôi chứ còn thực sự là bỏ bỏ số tiền ra mà bỏ ăn hô đài ăn tiền ga thì đủ ăn hết luôn. Ăn ở tầm chục quả nghe bắt đầu chúng ta thấy hơi ngăn ngắn ngang ngai như. Đây là một trải nghiệm đồ đây một trải nghiệm và đỗ kinh nghiệm chia sẻ anh các bạn nào mà chuẩn bị đi thì trước khi đi chúng ta nên ăn một chút ngót dạ để cho bụng không bị cồn ruột khi ăn đồ chua vào đồ chua đấy thì còn tầm chục phút nữa thôi tức là 20 phút mình đã trải qua cái vườn dâu này và cái số dâu mình ăn được hiện tại là đây <laughs> đếm ra thì rất là ít ăn cũng đáng bao nhiêu cả chụp ảnh đây à vì chia sẻ anh em đây là một vườn dâu ở ờ, Koshirawa à Yoshikawa ở một vườn dâu tại tỉnh Chiba đi quanh tỉnh Chiba rất nhiều địa điểm vườn dâu như thế này và đây là một địa điểm trội mình nên đi địa điểm này thì họ mở cửa thông các ngày còn có những điểm khác thì họ chỉ mở hai buổi trên một tuần để dâu có thể chín đủ cho người <laughs> các vườn khác thì họ chỉ mở hai buổi một tuần để có thể đủ cung cấp dâu cho những người vào mới tới chứ còn địa điểm dâu này thì không biết là họ có thể cung cấp đủ không mà ngày nào họ cũng mở cửa luôn cực kỳ được ưa chuộng tại vì sao vì khi đối với nhật bản ấy thì quả dâu tây này họ làm được rất nhiều món cực kỳ lạ mà chỉ có thể nhật bản thôi giả dụ như là bánh kem mà trong là nhân dâu tây coi như chúng ta thì dùng nước dâu tây hay là với một chất tạo màu của dâu tây gì đó thì đối với nhật bản bánh kem của họ làm nguyên từ quả dâu tây nên quả dâu tây này họ sẽ cắt đôi ra và nhét mua vào trong bánh kem rất là hay hoặc là như uh, có một loại dạng như là dạng kẹo dâu tây à một kẹo dâu tây họ cũng làm từ quả dâu tây bên trong là nguyên quả dâu tây xong là nước ngoài là một nước à, bột đậu đen bột đậu đen và nước ngoài nữa là một nước cơm dẻo cơm mochi của nhật thành một loại kẹo dâu tây cũng khá là hay hoặc đơn giản nữa là một loại xiên dâu tây dâu tây quét sô cô la cũng là một loại <laughs> rất buồn cười vân vân và Mê Mê đối với nhật bản thì từ dâu tây làm ra nhiều đồ ăn cực kỳ lạ mắt với các bạn ạ Thiếu mấy phút nữa thôi thì mình sẽ cố gắng ăn đống nước tây đi đôi khi có những quả nó, nó chín rất là lâu rồi mà không ai vặt nó chín nó nẫu luôn này đấy à đúng rồi đây một quả là chưa được chín hẳn nó khá, khá là xanh mình sẽ ăn thử quả này xem là cái vị của quả chín quả xanh sẽ lại chắc chắn sẽ chua nhưng mà độ chua ra sao mình ăn thử uhm. vị chua của nó tựa tựa như vị chua của quả dâu da đấy nhưng mà nó không đến nỗi mà chua đến phải quắn người nào chua nó bình thường chua vừa vừa các bạn ăn rau dai như nào thì vị nó gần như là như vậy nếu đối với một quả xanh như này đấy là mình cắn cái phần đầu đỏ của nó còn mình chưa ăn cái phần trắng của nó Đại hết tôi chụp ảnh ở quốc quanh đại Không à đây một quả dâu tây giống hệt một cây kem quá Wow Bỏ không nhìn thời gian không được Còn mấy phút đi Nhanh 30 phút Vèo vèo vèo phát 30 phút ăn năm năm phút nữa thôi cố gắng ăn nhiều vào no rồi chết rồi no chưa ờ, Ok vậy là 30 phút của mình khi vào Cần Dâu đã hết nhanh quá Chưa kịp làm gì luôn, chỉ quay được tí video với ăn uống này Chưa chưa ăn được gì luôn, ăn được ốc kẹo Đây, đây là đấu cuối cùng của mình Cho 30 phút chỉ này thôi rất tiếc là đã phải chia tay với các bạn tại video này thì nếu mà nếu bạn thấy video của mình chia sẻ hay thì hãy nhớ like và share nha và ấn nút đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình cũng như là theo dõi các video tiếp theo của mình mọi trải nghiệm tại Nhật Bản này ok nhé bây giờ thì thôi ba mọi người xin hẹn gặp bạn vào các video clip tiếp theo của mình bye mọi người